Rồi ờ, xin mến chào quý vị và các bạn Thì ờ, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong cái ờ, video mới nhất ngày hôm nay Thì hôm nay em đang có mặt tại khu phố 9 Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái miếng đất Thì vị trí cái miếng đất và căn nhà chúng ta đó là nằm trên đường bê tông này và phía trước mặt chúng ta là con đường 19 tháng 5 nha đó. thì à, đây là cái à, vị trí của cái à, miếng đất và căn nhà chúng ta thì cái diện tích đất của chúng ta là ngang là 17,5 mét nha quý vị khoảng 17,5 mét từ cái bờ rào bên đây đi qua là 17,5 mét và chiều dài của miếng đất của chúng ta đi vào bên trong là 25 mét nha quý vị 25 mét thì trên đất của chúng ta là có một căn nhà cấp 4 nha Đúng. có một căn nhà cấp 4 thì à, hiện tại chủ là cũng à, làm một cái xưởng cưa nho nhỏ nha quý vị ừ. thì à, do cần cái diện tích lớn hơn thì chủ cũng bán cái miếng đất này và căn nhà này đi ừ. căn nhà kia cấp 4 kiên cố nha ừ. phía trước là có mái hiên thì cái vị trí của căn nhà của chúng ta là cách bệnh viện đa khoa huyện Phú Giáo là khoảng tầm 500 à, m và cách trung tâm huyện đường DT 741 thì khoảng gần 1 km nha quý vị. Rất gần luôn. Ừ. Thì quý vị xem xung quanh thì nhà dân ở rất đông nha. Thì à, cũng à, về cái à, riêng tư của gia đình á thì mình cũng không quay chi tiết trong nhà nha quý vị nào có nhu cầu xem thì à, liên hệ vào số điện thoại em để cái phần mô tả nha quý vị chi tiết sổ sách giấy tờ thì em cũng để phần mô tả luôn dạ. mặt tiền dạ, dạ, của cái căn nhà và miếng đất của chúng ta là rộng nha đường bê tông đường bê tông khoảng 6 mét đó thì à, báo cho quý vị là cái à, giá của cái à, miếng đất và căn nhà này chủ đất đưa ra là 3 tỷ rưỡi nha quý vị 3 tỷ rưỡi và quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 và cũng ờ, nhân cái video này thì em cũng mong quý vị và các bạn ờ, khi xem thì xem thật kỹ và nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ em thì ờ, quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu bán đất thì có thể liên hệ em số điện thoại để phần mô tả và dưới đó có cái số Zalo luôn để quý vị liên hệ em sẽ quay hỗ trợ bán đất cho quý vị ha ừ. thì em cũng tranh thủ quay nhanh thôi đây là căn nhà của chúng ta rồi cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều à, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo xin cảm ơn